chào anh em à, clip hôm nay thì à, tôi xin giới thiệu với anh em về một cái à, sản phẩm tân tiến nhất trong à, công nghệ bài lá bịp đó là một chiếc thẻ đánh bài đây là một con à, siêu k 600 một con hàng đẳng cấp nhất trong tất cả các giới điện thoại đánh bài hiện nay nó đẳng cấp nhất là vì tốc độ đọc rất là nhanh thứ hai là cái cam nó rộng thứ ba phân tích tiêu chuẩn đó. Dạ. còn à, nó sẽ giúp anh em chơi được tất cả các trò chơi bài lá ờ, à, ngoài ra anh em có thể dùng gọi bình thường đó. Dạ. thì bây giờ tôi sẽ đi làm mẫu đi test cái máy này để em thấy hiệu quả của nó ví là chơi uh, à, lương chơi lương thì nó có hai chức năng chức năng à, anh em làm trương anh em báo bỏ lá cắt lá hoặc chức năng anh em báo cửa từ lớn đến bé cũng được anh em thích dùng chức năng nào thì dùng tôi sẽ đục chức năng báo làm chương tôi sẽ để lo ngoài cho em cùng nghe nhé vì à, khi chơi chúng ta sẽ dùng tăng uh, siêu nhỏ tăng hạt đỗ siêu nhỏ ba ba ba máy báo ba thì em sẽ cháu bỏ ba lá rồi chia Đấy. anh em thể sử dụng để âm tẩy cũng được em nhé Đối với âm tẩy Thì em vẫn là người thắng nhé 5 điểm này 2 không điểm này 4 điểm này 36 này 2 2 2 Mình sắp 36 em nhé Đánh này có thể âm tẩy rất là thoải mái này Rất ok luôn Anh em à, chơi thì à, Cái cả để bài ra 5 5 5. họ báo 5 cắt 5 lá Đấy, chủ có âm tẩy cũng được các em nhé một này số 0 Đấy. số 0 số quả là mình chia số 0 sau, số 0 số 0 sau khi uh, anh em đã cáo đủ lá bài và chia bài thì âm tẩy dù có âm bao nhiêu em cũng chơi nhé vì không bao giờ thua anh em nhé nhà lại 6 điểm nhà 5 điểm anh em một nhà 5 7 điểm mình 9 điểm em nhé tôi đảm bảo với anh lúc nào anh người chiến thắng nhé anh em biết nào người chiến thắng cả rồi tại vì uh, cái uh, phần cam hơi ngắn, nên tôi để hơi gần thực ra nếu mà để xa từ máy đến uh, bài tầm bốn phân bắt được anh em nhé bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn là nhanh Số 0, số 0, số 0. Vâng. Này này hai điểm này. 5 này. Này 3 này. 5 này. Đó. Thì mình à, bằng điểm bằng điểm nhau nhưng mình hơn chất người ta em nhé. Đánh à, dùng máy đánh bài thì em không bao sợ thua chơi lương hoặc chơi bao cây âm tẩy cũng được anh em thích đánh kiểu gì em cũng là người thắng nhé gà trong gà ngoài ok hết tám tám tám còn bài cao thôi tám tám tám đồ nó rất là rộng em ạ lương này 9 điểm này nhà, nhà mình lương nhà 9 nhà 8 nhà 6 điểm đấy 10 quy anh em nhá hiệu quả rất là cao rất là cao lại sắp 38 anh em này đấy sắp liên tục nhé Đúng không? lúc nào cũng ờ, bài chiến thắng anh em nào mà có cái nhu cầu về coi điện thoại đánh bài CK600 này lại tôi qua số điện thoại 0346 0947 chúng tôi có cửa hàng bên bến xe Mỹ Đình và bên xe miền Đông anh em mua hàng được phép thử hàng được phép kiểm tra hàng Đấy. hàng có bằng cho anh em em đến mua được khuyến mại ờ, theo những bộ bài kèm theo máy và pin của tai nghe một bộ phận của nó một bộ bài của này, một bộ uh, đủ gồm có máy bài và tai nghe pin tai nghe em nào yêu cầu thì hệ tôi có số điện thoại 0346 0947 xin chào anh em